đang ung dung trên đời đập mây xanh hôm nay xuống chơi anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thanh thời em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây thôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đó ngày mùa mai có ai điện em mời em mở đầu anh mang trầu can qua đường dâu luôn mai đây ta sẽ dầu qua xa to thịt kho rau muống thâm tiết sẽ mặn nồng yêu thương lắm mênh mông vậy thì còn chân chờ chi nữa ngày bình bên mất thứ gì Người chiều anh nghĩ em sẽ đường rất nhiều Đời không đắn đo em cần chi phải lo Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nói thành đôi Anh thấy vui hơn kia gia đình mình nghĩa tình Tình tăng cho gần cuộc đời đâu xa thế đã duyên em nên lấy chồng như ngày ấy năm trôi nhợn nhạt đôi môi chia thì đi đậm màu lên ngó em nè em cũng đi về làm dâu đừng có bắt anh phải buồn rầu sập sinh sập sinh nhạc đón đưa anh chưa có hứa cho em nhiều đâu na na na na người đang cần tình yêu này thôi cho em sau đám cưới liền tay đó ngày mùng hai có ai đi em mời em mở đầu anh mang chầu canh qua đường dâu luôn mai đây ta sang dầu qua xa to thịt kho rau muống thăm tiết xem mặn nồng yêu thương lắm mênh mong vậy thì con chân chớ chi anh đi em sẽ đường rất nhiều đời không đắn đo em cần chi phải nó vì mình bên nhau dây tơ hồng lại nó thành đôi thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình tình thân cho gần cuộc đời đâu xa thế trên dưới phu tê hai đứa về bên nhau ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nó thành đôi anh thiếu em như đang lục tìm mong thứ gì buổi chiều anh đi em sẽ đường rất nhiều đời không đắn đo em cần chi phải lo vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nắp thành đôi anh thấy vui anh kia gia đình mình nghĩa tình tình tan cho gần quần đời